Xin chào tất cả các bạn Hiện tại kem Body Skin Art Hàn Quốc đang có chương trình khuyến mãi lớn nhất trong năm nay Hộp kem này ờ, về Việt Nam với giá bán lẻ là 1 triệu 550 ngàn Nhưng sẽ được giảm 20% là còn 1 triệu 240 ngàn Và đặc biệt khi mua một hộp kem Body Skin Art công ty sẽ tặng cho khách hàng là một hộp kem dưỡng da mặt White Angel và hộp kem à, dưỡng da mặt này là hộp kem bán chạy nhất trong những năm vừa qua giá bán lẻ là 680 ngàn nha các bạn tức là nếu mà mua một hộp kem body được tặng một hộp kem dưỡng da mặt và cái giá bán lẻ của hộp kem body được giảm 20% và xin nhắc lại đây là sản phẩm nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc nha các bạn kem body này được sản xuất 100% tại Hàn Quốc chứ không phải là kem việc sản xuất tại Việt Nam không phải là công nghệ Hàn Quốc sản xuất tại Việt Nam đây là những cái giấy tờ mà bên hàng phía Hàn Quốc ta gửi về thì các bạn thấy đó đây là từ nhà máy Elsom và thông qua Skinnat và lưu hành rộng rãi được cục quản lý dược Hàn Quốc đã kiểm tra lưu hành rộng rãi tại Hàn Quốc và tất cả những cái giấy tờ này đều có cái lãnh sự quán Việt Nam đã xác nhận hết một bộ người ta gửi về rất là nhiều những cái giấy tờ nha các bạn một bộ rất là nhiều về thành phần về mọi thứ hết và đặc biệt là khi về Việt Nam thì công ty đã đem tất cả những cái sản phẩm kem body này đi kiểm định thì các bạn thấy đây là ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh trung tâm kiểm định thuốc mỹ phẩm thực phẩm thì đây là một cái đơn vị của sở y tế thành phố Hồ Chí Minh quản lý và đây là phiếu phân tích kiểm định sản phẩm Skin Art White Angel Tone Up Body Cream thì ờ, các bạn xem những cái giới hạn chì là không có để đạt à, giới hạn về arsen thủy ngân là những kim loại nặng là không có luôn đều đạt và đặc biệt là những cái chất mà một số những cái mỹ phẩm kém chất lượng người ta hay pha để làm trắng giống như là desamethasone là nó là một uh, chất thuộc nhóm corticoid nha các bạn thì ở đây các bạn thấy là không đúng tức là âm tính là không phát hiện glucocorticoid trong mỹ phẩm và những cái chất giống như heroinol cũng là những cái chất làm trắng thì cũng không có luôn đều không phát hiện hết và những cái vi khuẩn các kiểu thì cũng không có luôn thì đây các bạn thấy mới nhất luôn một cái sản phẩm an toàn là phải có giấy công bố của Bộ Y tế nhập khẩu 100% không ờ, tất cả giấy tờ chứng minh đầy đủ nguồn gốc xuất xứ và kiểm định rõ ràng sẽ là sản phẩm an toàn và chất lượng thì các bạn tranh thủ cơ hội có 102 nha bởi vì ờ, công ty sẽ tặng duy nhất 15.000 phần quà và khi kết thúc là đủ thì chương trình sẽ kết thúc và đây các bạn có thể xem cái à, nhà máy đó các bạn sẽ xem cái nhà máy Elsom tại Hàn Quốc nhà máy rất là lớn nha các bạn đây là nhà máy GMP tiêu chuẩn quốc tế Ờ, ISO 22716 ờ, thì chuẩn cao nhất hiện tại các bạn nào muốn dưỡng cái body loại cao cấp khi mà thoa vô không bết dính đặt chắc chắn là không bết dính không bị mốc không bị lộ vân kem và khi thoa khi tắm hay là rửa bằng nước mồ hôi ra không bị trôi kem thì đây là một cái loại mà các bạn sử dụng là sẽ không bị những, những trường hợp như vậy nha thành phần trong của kem này có cái sữa non nhập khẩu từ New Zealand là dưỡng da rất là tốt tất cả những cái dưỡng chất này nó sẽ thấm vào da và làm cho cái da sắc tố da cải thiện giúp cho da trắng dần theo thời gian và ở đây cũng có độ chống nắng luôn các bạn lưu ý rằng là một cái sản phẩm chuyên dưỡng thì độ chống nắng của nó sẽ không quá cao nha à, độ chống nắng của tiết kem này tầm khoảng 20 tức là SPF 20 cộng một cái sản phẩm mà nếu độ chống nắng quá cao thì nó là kem chống nắng chứ nó không phải là chuyên dưỡng được nha các bạn khi mà cái độ chống nắng quá cao thì nó sẽ làm biến chất của cái cái việc dưỡng còn khi mà cái à, một cái sản phẩm chuyên dưỡng thì cái độ chống nắng của nó chỉ giới hạn được mức độ đó thôi nha các bạn nhưng mà sản phẩm này thì khi các bạn pha vào á là nó sẽ làm cho cái da các bạn bật tông lên trắng đẹp tự nhiên nhưng mà không hề mốc không hề lộ con kem đặc biệt là khi tắm mồ hôi cũng không ra nhìn rất là cao cấp và dưỡng da từ từ cái da các bạn sắp tối da cải thiện trắng dần theo thời gian và thành phần an toàn 100% nha các bạn rồi các bạn tranh thủ mua hàng nha bởi vì chương trình giới hạn số số lượng giới hạn rồi xin cảm ơn tất cả các bạn